đây, đây là mình làm mắm nêm nha bạn mà mình ăn bò nhúng giấm mình làm mắm nêm thì ờ, đây là thơm xay nè tỏi ớt mình đâm xong rồi giờ mình bỏ thơm xay vô mình thích ăn ờ, mắm nêm thì bạn làm thơm nó ngon nhất thơm bạn bằm á thì nó ngon hơn nhưng mà bằm cực lắm nước cả nhưng còn thơm xay này hồi mình ăn cả sát thơm cũng được làm cái mắm nêm nó dịu hơn các bạn ha đó mình xay tối xong mình bỏ vô và mắm nêm á khi mình đâm tỏi ớt mình khoan bỏ gì hết đường bột ngọt ngọt mình bỏ như sao đây là mắm nêm nguyên chất bên ờ, bên mỹ bên lên bán nè bên việt nam mình có mắm nêm ban cua ngon bây giờ mình mới mua được cái mắm nêm này không biết ăn ngon lần đầu tiên nè cái khi bạn đổ ra bạn phải lắc cho nó đều nha đây là cách làm mắm nêm nhiều cách lắm có thêm xả bầm nhưng mà linh thì linh thích vậy thôi ồ mắm nêm này ngon quá mình bỏ ở đây giữ cái này lại để lát nóng bắt đầu nó đặt ra mình khuấy đều đều chút xíu này chỉ cần ít mắm nêm chủ yếu là thơm nó dính đường cái mắm nêm này á ở bên mỹ bán loại này lên thấy ăn ngon nè bạn nào muốn mua loại này ăn về mình pha ra hơi cực nhưng mà nó còn vị còn bên việt nam thì thôi khỏi chê rồi mắm nêm ban cua là ngon nhất rồi bạn vậy là xong tô mắm nêm rồi đó còn ngọt lạc mặn thì mỗi nhà mỗi vị khác nhau nha nhà linh thì ăn ngọt ngọt mặn mặn Hi, xin chào cả nhà mình Hôm nay ờ, vợ chồng Chiết Linh sẽ ờ, ăn một món mới để giới thiệu với cả nhà mình một món mới này nha Hôm nay mình sẽ ăn ờ, bò nhúng giấm Và bạn nào mà ở bên Mỹ mà mình không có nguyên liệu giống như Việt Nam á, thì mình làm cái món này được nha các bạn Rất là dễ làm Ở bên đây á, thì mình dùng giấm giấm bên siêu thị thôi Chứ không phải giấm nuôi, giấm ăn gì cái giấm này nè Mình làm cái này là nửa chai giấm siêu thị mỹ chỗ nào cũng bán bạn dễ tìm lắm bạn làm hơn nửa chén giấm này nè đó ít nhiều là do cái nồi của các bạn nha nồi của mình hơi bự nên mình làm hơn nửa chén giấm này nè mình đổ vô mình pha chung luôn đó, giấm nếu mà muốn chua thì phải thêm xíu còn ngọt ngọt là bớt chua tùy khẩu vị của các bạn nhà mình thì ăn chua chua ngọt ngọt và cũng là cái chai dừa coconut này nha bạn ở bên Việt Nam mình thì mình chỉ cần uh, mua nước dừa tươi á mình bỏ vô với lại giấm ở bên Việt Nam mình thì mình bỏ vô mình chè này trộn vô dễ lắm mình làm cả cái chén nước dừa mình mình quay cho các bạn coi để bạn nào mà muốn làm á cái công thức này đơn giản à, mình chỉ thêm vậy thôi rồi uh, mình chỉ ăn vào tới đâu mình đúng tới đó bạn nào mà thích ngọt thì mình thêm nước dừa còn thích chua mình thêm miếng giấm khẩu vị của mỗi nhà khác nhau nha nhà mình thì à, mình thích chua chua ngọt ngọt và cái này dễ lắm các bạn bỏ vô à, mình làm sẵn nha hành nè bỏ nhiều hành bạn xiên thì bạn bậm chút không xiên thì bạn sắc cũng được tỏi nha bạn đó đây là mình bỏ hết tỏi vô đây là bột nêm mình bỏ cỡ cả muỗng bột nêm khẩu vị mỗi nhà khác nhau nha khẩu vị nhà linh khác các bạn luôn đây là bột ngọt mình bỏ nửa muỗng cà phê bột ngọt ít cũng được tại khẩu vị mỗi khác khác nhau chút muối nha các bạn khoảng nửa muỗng muối hoặc một muỗng muối tùy cái vị ờ, mặn đậm của mỗi nhà đó mình trộn đều cái khô hương liệu này lên để lát mình nhúng bò cho nó và đặc biệt có tiêu nha bạn có tiêu này vô nó mới thơm đó. mình ờ, cố tình để như vậy nè tại cái món này nó cũng dễ làm, làm thì quay để cho các bạn coi để các bạn dễ là làm cái lên ăn rất là ngon ở bên Việt Nam mình hồi đó mình ăn là cà nước dừa tươi còn bên đây kiếm dừa tươi khó toàn dừa dứa nó cái mùi nó không có ngon thì linh xài cái dừa mà mua ở Mỹ dừa công nghiệp thì linh xoa linh pha ra một dĩa như vậy đó một nồi vậy các bạn chờ sôi và các bạn bỏ thịt bò sắc nhĩ vô xong cái mùi này nó thơm mà nó hơi chặt như này, phải có tiêu á à, đây là bánh tráng chấm nước mắm hồi nãy linh chỉ các bạn rồi đó linh ờ, linh làm món mắm đêm mà mắm đêm này là mắm đêm của bên mỹ nó không có mặn lắm so với mắm đêm băng của bên việt nam mình nhưng mà có ăn đều ngon lắm mà à, mình đã chị mình đã chia sẻ công thức cho các bạn đó. bạn nào thích thì ăn mắm đêm, ông xã linh thì thích ăn nước mắm nên linh làm riêng chọn chế nước mắm đó, bây giờ là thấy không nó màu sôi lắm bởi vậy linh chia sẻ công thức cho các bạn thấy để các bạn biết về làm buồn buồn ngồi làm muốn giấm hai chồng ngồi ăn cũng ngon lắm bạn ha à, mình nhớ ngày xưa mà lần đầu á mình ăn uh, mình lần đầu mình tự làm bội ngỗng giấm á mình không có giống như công thức của linh và mình mà mình uh, uh, bỏ cái nồi đúng không cái xong rồi ngày <laughs> xưa bếp ga mà Việt Nam mình có bếp ga mini á bỏ nồi xong rồi bật lên mình mình bỏ đổ giấm vô <laughs> mình nhúng thẳng <laughs> vô giấm mà nó ăn nó chua chua, chua chả <laughs> mát đúng rồi bò nhúng giấm chua đúng rồi bò nhúng giấm coi à, ăn với vợ mình à, linh làm đó thì bỏ đường này kia cho nó dịu quá đi còn nhớ ngày xưa mình làm đó, thì đúng là giấm nguyên chất luôn có nhiêu giấm là đúng là bò nhúng giấm <laughs> thì đó linh cũng tưởng là bò nhúng giấm thì đúng là bạn phải nhúng vô giấm đúng không thì giấm bạn bỏ ờ, cho bạn nêm luôn đường với lại ờ, bột ngọt đi tiêu hành đầy đủ đi nhưng mà nó cũng không bớt được cái vị mặn nữa chỉ có là bạn phải bỏ thêm nước dừa linh này linh đi ăn nhà bạn linh nói linh thấy ủa trời ơi bỏ nước dừa đúng là hay thì nước dừa nó thơm mà nó ngọt nó thấm vô thịt bò nó mềm bởi vậy tại sao mà cứ nhúng giấm nó chua lè bây giờ mình thấy à, bỏ nước dừa vô nó dịu nó hơi chua ăn ngon lắm nhiều người thì nhúng mẻ này kia lên thì không biết ăn mẻ linh chỉ biết cái giấm thì linh ăn món này được bởi vậy một buồn hai vợ chồng linh đổi món qua bò thì chuyển qua này ăn cho dễ chứ bây giờ bạn bò xào bò nướng cũng ngán bò nhúng giấm cũng bánh tráng là ngon nhất đó bây giờ nó sôi rồi bắt đầu mình bỏ từng miếng thịt bò vô nha bạn đó miếng thịt bò mình sắc mỏng bạn mình thì linh đó thì ờ, có khi ướp có khi không ướp chút xíu nước tương với tỏi còn cái này trong đây nó có sẵn nó ít ít thôi để cho nó vừa soi cái ăn miếng tái là nó ngon trong đây cái cái cái mình nêm cái nước này nó đậm đó bạn bởi vì bạn bỏ thịt bò vô bạn giống như là tắm nó rồi nó nó thấm ra vậy tại vì khi còn bạn cuốn bánh tráng bạn chấm nước mắm nữa để đâm ra nó vừa ăn lắm đó nó hơi tái phái rồi là chín lên nhìn hấp dẫn ha bạn nào thích thì làm giống này chồng lên ăn bụng bộ hai chàng trai gọi là lai trai ngon lắm <laughs> không à mình mình à, mình à, triết thấy là cái món bọn giấm này là cũng là một à, cái mà mình à, cuối tuần hay là buổi tối á à, cả nhà tụ lại rồi ăn chơi vậy đó nó nó không phải là món ăn chính nhưng mà mình ăn ăn chơi đó, nó hay lắm tại vì tại vì bò bò thì hầu như món nào mà với bò đều là đặc sản hết đó không các bạn có đúng không bò mà mình thấy bạn nào mà ừ, thích ăn chua thì bò yêu giấm là số 1 ờ. ờ, thử đi anh tay tái nghe không? Ừ, thử chứ quên mời cả nhà nhà bạn nha rất là thơm bò này em mua em mua loại loại mềm á hay là gì loại ừ, có mỡ Saloy in here. Yeah. Không cái loại gì mình nó có mỡ. Tenderloin. Không không phải tenderloin. Bò này tùy mỗi người nha bạn. Uhm, Linh nay Linh mua cái loại nó hơi mà nhiều mỡ chứ không phải là nó loại mềm. Nếu mà loại mềm thì nó ngon hơn. Còn cái loại mỡ thì nó bù bù bù bò. Bò ở đây thì <laughs> bộ này ta chia ra mấy bạn đủ mấy loại á mình à, mình mình tùy mình mình ăn cái gì món gì á thì mình mua cái đó về hạn như mình ăn phở tái thì mình mua mua nước bò mà nó có mấy sợi dân mỡ nó, nó, nó thơm hơn ừ. thế này bạn biết thích nhất là gì vừa ăn vừa nóng vừa bỏ vô thịt nó nóng người sướng bò của mình ăn tái nó đâu có sao đâu bởi vì bánh chén không này không có gì mình nghĩ là cuốn này nhỏ không ăn bánh chén trước hả anh ăn bánh chén trước ừ. đó cho anh cho bánh cái bánh cuốn nhỏ nhỏ rồi xà lách này ít xà lách hôm nay linh có chuối mà chuối mình không được chuối chát như bên việt nam mình mua chuối ấn độ trái nó bự lắm mà mình thấy cũng không có ăn liền á nên bởi vậy cái vỏ lọt nè các bạn thấy chuối không bò nó giống là lúc nào phải có chuối với khế mà tới bên lên khế ngọt lên nó xài đi xài giờ xài lên bò mỏng gì nè chua chua mật ngọt xài này là cũng chợ mỹ luôn cái này lên mua chợ ấn độ chuối sống phải tự mà kiếm cái nào mà phối hợp chứ không có giống như việt nam mình có chuối chát và ăn ngon lắm mà ha nó chát chát chát chát mà ngon dễ sợ còn khế bên đây nó bán mắc lắm nhưng mà nó là khé thái khé ngọt không à bạn lẩu bạn ăn khé ngọt đâu có ngon đâu rồi à, có quế có ngò gai đặc biệt ăn có ngò gai vậy nè ngò gai thì với thịt bột gì nó hảo làm sao thơm quá thật sự chuối đó mình mới mình mới lấy cái chuối chát <laughs> hấp dẫn chuối sống mà chứ không được chát à, yeah, dạ, chuối sống sống có vị chuối nó thơm thơm đó. À, ăn cái nào gấp miếng bò vô cái đó nó đã dễ sợ cái chuối ờ, chuối chuối này chuối chuối xanh này nè à, mình mua ờ, chợ Ấn Độ có được rồi chợ tàu rất khó mà mình bên đây mình đi chợ Ấn Độ nhiều khi nó có những những cái món mà chợ tàu không có đó. miếng thịt mà nó mời các bạn ha hấp dẫn ngon không ạ ừ. ông xã linh thì ông thích ăn bánh đêm lắm ngon các bạn ngon nhất là cái cái, cái chuối các bạn thơm chuối xanh thôi các bạn chuối sáng mà thơm lắm ừ. mời các bạn mời các bạn nha cái cuốn của mình nhỏ nhỏ vậy nè tại mình ăn ít thịt tỏi hấp dẫn mình bên mình đó thì mình bên Việt Nam mình đó thì mình ăn cái gì cũng cũng cũng hay có nước, nước ờ, chấm chua các bạn muối, muối tiêu chanh hay là hay là mông giấm nè mà uh, ờ, mì thì nó lại hay có xài cái nước ờ, chấm mà phô mai các bạn nước chấm uh, cheese á nấu ra cái đó thì ai mà à, hầu như người Mỹ người ta thích ăn món món nào thì cũng có phô mai này kia luôn trộn cho nè thấy không đúng là ngon quá có chuối nó ngon các bạn đúng không nãy mình quên bỏ ờ, cọng mà ngò gai nè con bò này mà mình ăn với ngò gai thì ngon nó sấy có xà nữa kìa quên salad salad hả ừ, cái à, xíu nó, nó, nó ngon từ nãy em làm cho <laughs> quên rồi để em giờ dễ đâu ngon các bạn này đi làm phải luôn khoe các bạn có chuối có khoa có chuối có xoài là bạn thấy hấp dẫn không để sáng giờ nãy rồi nhưng mà mình vẫn tâm đắc nhất là là cái chuối nè mình thấy nó thơm thật sự ờ, ăn vô rất đà. nó nó không có chát mà chuối chát mình đó bạn chuối này chỉ là chuối sống thôi chứ mà chuối việt nam mình có chuối chát là ăn đã luôn bạn đúng điệu luôn rau bóc thôi chứ không thể mà nó rửa tại mình rửa về cho nó ngon có một chút xíu rau húng lũi nè thích thì bỏ vô thử bên này linh chỉ mua được có rau húng lũi rau quế với rau ngò gai thì nào đi chợ tàu xa xa thì mới mua được rau tí tô này có thêm tí tô nữa là ngon vậy ha bởi vì nếu có gì ăn đó mà có nước hai món này là cái ngon xoài với lại chuối nếu mà ở Việt Nam mình nó có phế phế cha phế chua à. ờ đã luôn đã ha ừ. đã. Đó, ha đã nhất là cái cái, cái chuối ừ. mình nhớ món này bởi vậy mình mua chuối mình mua con trái thì đâu dám mua nhiều chuối xanh đó bạn chợ ấn độ đó, thịt bò mình nhúng về mình ăn liền nó hơi tái tái ấy bà thịt thì nó không có dai linh qua mỹ mình ăn thịt bò thịt bò mỹ rẻ hơn việt nam mình nhiều các bạn mà ăn sao nó mềm lắm mình nấu mà việt nam mình nấu nó hay bị dai lắm ổn lắm giờ thì thịt bò nó mắc hơn xưa xíu rồi chứ hồi xưa liên quan thấy chỗ thịt bò bên mỹ rẻ quá mà bạn ăn thịt bò biết có ngán nó nó không có phải là ăn được hoài đâu ăn cái gì mà với chuối cũng ngon hả ừ. gì bông chuối rồi à, hay bùn chuối á bào ra mình cũng làm à, gỏi hay vậy phải không hay là bánh chuối bánh chuối không nói chung cái chuối cái gì cũng sử dụng <laughs> nó rẻ mà ăn cái gì cũng ngon mình ừ. chuối rồi ha lá chuối gói này kia luôn lá chuối gói bánh cái miếng này nó chín rồi nè ừ. bớt rồi lá chuối gói bánh này kia luôn Thấy không ừ. thơm thơm chuối hay nhận với đồng ý mà chỉ chuối là tận dụng tối đa luôn nó dễ trồng bạn ha ngon ờ. đặc biệt hài này nó chua chua ngọt ngọt nó thay cho thấy chua mình bà ngon quá Mình canh lên các bạn ăn cái mà cái bò ăn giấm này không biết mình chỉ sợ bụng không đủ chứa <laughs> ăn không biết không biết ngán luôn ngon lắm bạn cái, cái giấm nó làm làm mình không biết ngán cái giấm này nó chua gắt nha bạn nhưng mà nước dừa nó ngọt ngọt các bạn nó làm dịu cái giấm rất là ngon mặt tỏi hành đồ á phi á nó thơm cũng phức à mình nhớ lần đầu mình mình tự làm món giấm ăn thì ăn nhiều rồi mà tự làm lần đầu <laughs> buổi tối uh, mấy anh em mà tự lại xong rồi à, bỗng giấm nè nó chua chua giảm ăn luôn tại <laughs> mình chơi đúng cái giấm không <laughs> không có lấy đường dịu gì mà cái, t- cái tuổi mới lớn nữa Bà ăn hết hay bỏ ăn hết luôn chứ ngon vậy trời ơi nó chua cứ đốt. mà ăn được hết thấy vậy thế cái gì ăn chung hay là ăn không vậy thôi hả rồi chấm ăn, với cái ăn gì chấm rồi uh, chấm với cái gì bún này kia đó đúng rồi à. cũng, cũng cuốn lại đó à, à, à. Ừ. cái này đúng là không biết không có bí quyết không biết làm này đâu linh là cái này linh đi ăn thịt nhà ta học bí quyết á rồi ờ, giờ đến tác dụng mình thấy nó ngon quá bỏ thịt vô đi anh hết thịt rồi bỏ thịt đi hết thịt đi nhiều quá bên mình kia bỏ thịt mình ăn ừ ừ rồi. mỗi lần mình đi um, nhà, nhà mình đi chợ tàu phải mua eo quá ít nhất là bỏ vì hầu như tất cả món của của mình mình á ăn là đều ăn cái món này nó quán thơm mà cái rau quế bên đây á nó không có nó không có được thơm giống như là cái rau quế Việt Nam mình nó bự vậy đó. nhưng mà nó cũng hơi thơm này, không có bằng cái rau quế mà bên Việt Nam mình rau quế Việt Nam mình nó nhỏ hơn mà thơm hơn bạn nào mà ăn rau á mà sợ cái mùi à, nồng của rau á giống như bên Việt Nam mình á thì ăn rau rau bên Mỹ thì chắc ăn được tại vì mình thấy ăn ở bên Việt Nam rau nó thơm ơi là thơm qua đây nó hơi lạc lạc nó còn chỉ ít là không biết chắc tại Mỹ đất nó không hợp bằng ở Việt Nam hay sao á nhưng mà thôi thì nói một câu có và hơn không vậy ha bài hỏi đâu ra có là mừng lắm rồi qua đây mà cộng thấy thì cộng rau quế rau chí tô rau canh giới này. mừng lắm tại vì cái chỗ của linh ở á, nó nó nó không có trồng được rau nhiều hay sao á nên bởi vậy thấy được mấy con rau này mừng lắm chỉ ăn được có mùa à, mùa hè thì ở đây nhiều người ta trồng rau mùa đông thì cũng có phải mua chợ chợ lúc có lúc không mấy bạn đó biết không đây rau nào cũng có đó mà rau nào cũng hồng như lá to bự đẹp hơn là rau Việt Nam bên Việt Nam mình mà bị cái là chỉ có điều thơm không bằng nó không bằng thôi chứ mà nhìn thì à, đẹp bắt bắt mắt thì à, Việt Nam bên mình nghĩ chắc mấy giống này tụi nó giống ở Thái hay là, hay là ở, ở, ở tàu chứ không phải giống Việt Nam bên à, bên mình mà mấy mấy hôm hôm rày là mấy hôm rày bên mình là trời nó cũng ấm ấm lại rồi nhưng mà nó cứ giờ nó là giao mùa giữa mùa mùa mùa đông với mùa mùa xuân bởi vậy nên nó ấm dần bởi có có hôm thì nó nó lạnh giống như là mấy hôm trước mình uh, tuyết không mấy hôm nay nó lại ấm dần ấm dần xong rồi lại lạnh lại nhưng hôm nay thì trời lạnh quá trời cứ bởi thời tiết này dễ bệnh bởi mình uh, đang chuyển mùa mà chuyển mùa chuyển mùa chứ uh, hai vợ chồng bồi bổ bằng uh, cái món uh, à, bò giống giống này chất lượng <laughs> bạn biết sao không thực sự là tại sao có món bò này là cũng do là bò bên Mỹ này đó bạn cái bò cái năm ngày 7 ngày cái nó có giảm giá bạn mà bọc giảm giá là đồ tươi mới chứ không phải là đồ sắp hết đát nha Linh thấy tươi mới đàng hoàng Linh mới mua thì mua nhiều quá về bạn xào ăn cũng không hết ngán quá bây giờ bò làm cách gì giờ cái Linh nhớ làm nhúng giấm thì ăn cuốn bánh tráng là đỡ ngon ngắn nhất thay vì bạn cuốn bánh tráng thịt luộc nước mắm thì bạn cuốn bằng bò nó ngon đúng không bởi vì à, phải gì thưởng thích món này hồi đó giờ linh cũng làm nhưng mà linh không có ngồi mà nhúng vậy đâu linh làm nhúng một ào một cái trong bếp á tại đâu có nồi lẩu đâu bạn rồi nhúng sẵn ra một dĩa vậy đó là ăn thì nó hơi ngán tại vì bò mà bạn ăn nóng thì nó thơm ngon hơn bạn ăn nguội nó, lạnh lắm không ngon ăn vậy ngon đúng không anh ừ. dắt dạ, từng cái từng cái bao mình mưa nhúng rồi xong mình để là ăn ngon mình mình thấy nếu mà nhúng xong hết rồi ăn thì có vẻ hơi ngán lắm ừ. một lát nó nguội là nó dai thịt bò nữa mà mình thử sao á mà cứ bà này nó hơi tái xíu bạn cắt bạn bỏ vô thì à, nó thơm cực kỳ luôn nhiều quá nhiều quá đó ờ, bạn vừa nóng về này bạn bỏ vô ăn nó đâu có dai đâu bạn ăn vừa tái trước bạn ăn cũng được nữa bò tái mà thịt bò này mình ăn tái đâu sao đâu bạn ha vì nó ngon hai chồng lên có thể ăn được nhiều xíu mỗi hôm bạn dùng sẵn dĩa ăn cái ờ, được nửa cái nó nguội ngắt thịt bò cái nó tự dai mình mình mình mình à, chuối <laughs> mình ăn chuối bò ngon cực kỳ luôn các bạn bò mỹ giờ làm nó hơi mắc thôi bác nó hơi mắc thôi chứ không phải là nó mắc như lúc trước lúc trước nó rẻ hơn bởi vậy ăn ngon lắm còn Việt Nam mình thì bò mình ăn thì mình thấy hơi mắc mà nó không mềm có bao giờ được giảm giá đâu còn Mỹ này lâu lâu giảm giá hoài ông xã lên là mới ăn chú sống rồi đó nha bạn chứ không phải chú, chú chát bên Việt Nam mình chắc chú chát nó cũng ghiền lắm luôn chuối mà nó chát chát các bạn ha nó thơm ngon ông xã mình ông ông ông không thèm cuốn luôn ông bỏ một chén ông ăn cho tiện linh thì linh thích cuốn hơn cái nó ngon ổng thì ông thấy cuốn cực quá <laughs> cực quá mình làm này rõ lẹ mà linh ăn linh không biết bạn này em linh cứ khoái cuốn về nó mới hấp dẫn đúng bạn ha người ta nó bò bánh bánh bánh tráng cuốn bò nướng chấm ta ăn kiểu này thì ổng ăn giống như là cuốn thịt nướng hay gì không thèm bò mà này giờ thấy ngon không ừ. tại vì bên đình đó bạn biết bò heo bò gà ngày là suốt à bò ăn cũng liên tục mà heo cũng liên tục gà cũng liên tục đâu có đổi món này món kia nhiều như trong Việt Nam này vậy mà ăn cái ngon quá này là so với hồi trẻ là như đây nghĩ lý gì ha ừ. hồi ừ. thanh niên ừ, như đây hai vợ chồng lên nếu mà còn trẻ mà mấy năm về trước chị nghe gì mà giờ á nò trẻ ăn dở mà thấy ngon dạ ngon mà thấy ăn nuốt cũng hết xưa anh nhúng chua vậy mà ăn cũng hết hay chị <laughs> video của hai vợ chồng Linh Triết, Triết Linh làm tới đây cũng đã dài ha các bạn ha không biết các bạn nào mà thấy hai chồng Linh ăn rồi có ờ, bị ghiền không ghiền thì chạy ra mua làm liền nha bạn dễ lắm thịt bò có sẵn cắt sẵn về cứ pha chấm được chấm nước dừa với lại ờ, bột ngọt tiêu hành tỏi giống lên là có có được nồi ăn liền vậy bạn ngon lắm mà nhanh lắm dễ lắm chỉ có cực cái rồi rửa rau thôi không có cái gì khó cực á bạn nào thích thì làm giống hai chồng linh ăn ngon ha bạn ha hai chồng chiếc link tới đây là ngừng video nha bạn tại video của mình cũng dài rồi ờ, hẹn các bạn ở video kế tiếp chúc các bạn uh, cuối tuần vui vẻ cuối tuần vui vẻ bye bye nếu mà bạn nào mà thích hai kênh của hai chồng linh nhớ bấm subscribe theo dõi nha các bạn nha